đây giống như kèo chính thôi giống như tối hôm qua anh em nếu mà anh em nào tối hôm qua nằm mã kèo MU á, thì anh em cũng đã thua tha xa bờ rất là nhiều trong những cái mã kèo MU tối qua nha thì anh em cũng biết à, kèo MU tối hôm qua nhưng mà mình cho tất cả anh em nằm MU và anh em nằm tài thì nằm tài và nằm à, thêm cái mã kèo là tài gốc nữa nha anh em thì anh em cũng đã húp full những cái mã kèo thì anh em quan trọng là anh em đang chơi bên ngoài á là anh em chơi theo những cái mã kèo mà trên dưới tài xỉu chứ anh em không có thể đánh được những mã kèo gốc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 thì anh em thấy diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 22 tháng 4 thì hiện tại trên cái bảng xếp hạng ngoài hạng Anh á, thì thằng Liver đang đứng vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và có 47 điểm sau 30 vòng đấu đang cách vị trí top 4 trên bảng xếp hạng với 9 điểm nha anh em nhưng mà à, cách vị trí top 4 tới 9 điểm là Newcastle còn trong khi đó thằng Nottingham Forest trong cái mùa giải này tuy Nottingham Forest mới vừa lên hạng trong cái mùa này nhưng mà Nottingham Forest có nguy cơ sẽ tụt xuống hạng nhất Anh để thi đấu nữa nha anh em thì anh em thấy Nottingham Forest đang đứng vị trí cầm đèn đỏ thứ 18 trên bảng xếp hạng và có 27 điểm sau 31 vòng đấu thì hiện tại Nottingham Forest nếu mà những trận sau này Nottingham Forest có thể có một chiến thắng cách biệt tầm 3 đến 4 bàn thì Nottingham Forest cũng vẫn giữ được 3 điểm để vươn lên cái vị trí trên bảng xếp hạng để có thể trụ lại ngoài hàng Anh trong mùa sau để có thể mùa sau có một cái phong độ tốt hơn thì mình um, sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội bên phía đội chủ nhà trước nha anh em là V Liver thì Liver trong 10 trận gần nhất á, thì anh em thấy Liver chỉ thắng được 3 trận nè để hòa tới 4 trận và để thua 3 trận thì nói chung phong độ mùa này của liver cực kỳ xấu luôn nha nè không tốt cho mấy mùa này liver thì có đang một cái phong độ là dạng đi xuống nha nè thì anh em thấy liver tuy cái đội hình của liver cả thua một đội hình nào nhưng mà liver không có một cái thành tích tốt nào trong những trận gần đây nhất tuy cái trận gần đây nhất liver vừa ăn thằng Leeds United với tỷ số 6-1 trên sân nhà của hàng lít thì liver cũng đang muốn đang muốn lôi leo lên cái top 4 để Liver có thể thi đấu cúp C1 trong mùa sau thì anh Liver phải cần thắng những trận cuối mùa này à, cực kỳ nhiều bàn thắng để có thể vươn lên vị trí top 4 nha nè còn trong khi đó anh em thấy thằng Nottingham Forest trong 10 trận gần nhất thì Nottingham Forest đã thua 7 trận và để um, thua 7 trận và để hòa 3 trận chưa thắng được trận nào thì nếu mà tính theo cái phong độ của thằng Nottingham Forest này thì anh em thấy tuy mới lên hạng nhưng mà Nottingham Forest cực kỳ xa sức trong những trận đấu từ đầu mùa giải đến bây giờ nha anh em. Còn trong khi đó thằng Fulham tuy mới lên hạng trong mùa này nhưng mà Fulham cũng có cái phong độ tốt hơn Nottingham, Nottingham Forest rất là nhiều. Đây anh em thấy đã thua hết uh, ờ, 7 trận rồi nè chỉ hòa được đúng ba trận thôi đây anh em thấy nếu mà tính theo cái phong độ của thằng à, Nottingham Forest này thì à, không tốt cho mấy trong mùa này luôn nha anh em trong 10 trận gần nhất chưa thắng được trận nào còn trong cái lịch sử đối đầu của Nottingham Forest và thằng Liver thì anh em thấy trong 4 trận gần nhất thì uh, à, Liver đã thắng hai trận nè và Nottingham Forest chỉ thắng được một trận trong cái lượt đi của thằng cúp uh, thằng giải đấu ngoại hạng Anh nha anh em đây đấu trên sân nhà của Nottingham Forest và Nottingham Forest đã ăn với tỷ số 1-0. Trong khi đó trên lượt đấu cúp FA thì Liver đã ăn Nottingham Forest với cái tỷ số 1-0 nè. Trước đó năm 98 thì thằng Liver có ăn Nottingham Forest trên đấu trường ngoại hạng Anh với cái tỷ số là 5-1 thì lúc đó là rất là lâu rồi. Lúc đó đội hình của thằng Liver chưa được như bây giờ thì bây giờ đội hình của Liver mạnh hơn. Nhưng mà trên lượt đi của ngoại hạng Anh lúc đó um, Liver đang bị khủng hoảng, Liver đã để thua thằng Nottingham Forest trên sân nhà với tỷ số là 1-0 thì mình sẽ tiến vào cái trận đó cho tất cả anh em xem luôn đây thì trong cái trận đó là hiệp 1 là cái tỷ số là một đều à, một không đều nha anh em và hiệp 2 là cái tỷ số là 1-0 dành cho Nottingham Forest thì trong cái trận đó anh em thấy thằng Liver đang chấp với cái mã kèo là 1.5 luôn nha. Thì trong cái đội hình ra sân lúc đó thì anh em thấy trên màn hình là bên phía thằng à, Nottingham Forest chơi với sơ đồ là 4-3-3 bên phía Liver chơi với sơ đồ là 4-4-2 thì hàng công cao nhất của thằng Liver là anh em thấy nè. À, Firmino nè, Salah này ở dưới thì có Fabinho, Elliot, um, Carvajal thì anh em thấy trong khi đó lúc đó là cái đội hình của thằng uh, Liver nó chưa có mạnh như bây giờ bây giờ giống như có uh, Cabo nè anh em hoặc là Nunes nè uh, team uh, Cabo Nunes rất là nhiều hiện tại rất là nhiều cầu thủ đang chơi cho Real Madrid đang nổi trong cái mùa này thì Jota đồ nữa thì anh em thấy trong cái trận này Real Madrid à, thằng à, Liverpool sẽ có một cái à, chiến thắng chiến thắng cách biệt đậm trong trận này để Liverpool có thể vươn lên cái vị trí top 4 để có thể mùa sau đâu thi đấu cúp C1 nha anh em. Thì anh em thấy góc trong cái trận đó là tới 13 quả góc. Thì anh em biết tại sao 13 quả góc trong khi đó hiệp 1 nó chỉ có 4-0 góc dành cho thằng à, Liver. Thì anh em thấy nếu mà thằng Nottingham Forest đâm trước thì tất nhiên thằng kèo trên nó sẽ tấn công, tấn công thì không có bàn thắng thì sẽ góc rất là nhiều thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo tài góc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 cấp cao như vậy anh em đầu tư sao cho nó hợp lý thì mình sẽ cập nhật sau phần chốt kèo cho tất cả anh em tài xỉu thì 3,25 thì tài xỉu mình không khuyên anh em vào vội nhưng mà anh em có thể vào những cái mã rung thì bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em trong trận đấu này luôn thì à, trong trận đấu này mình có chốt cho tất cả anh em là bốn cái mã kèo trên màn hình thì anh em có thể chia đều kèo ra anh em nằm bốn cái mã kèo này cho mình đây anh em thấy mình có chốt cho tất cả anh em bốn cái mã kèo là anh em có thể nằm thằng liver chấp 1775 nè thì tại sao mình cho tất cả anh em là nằm thằng liver chấp 1,75 thì anh em chờ ra sân 5 đến 7 phút hoặc 10 phút thì kèo nó sẽ tuột xuống 1,75 và một là một trái rưỡi hai trái thì anh em có thể vào cái mã kèo là liver chấp 175 nè thì um, tài gốc thì anh em vẫn nằm tài gốc trong trận này liver được lợi thế sân nhà và liver muốn thắng trong trận này trận thắng đậm thì anh em nên nằm tài gốc của liver là 9.5 nè thì um, còn hiệp 1 thì anh em vẫn chọn thằng liver chấp 75 từ đầu trận cho mình luôn anh em chủ yếu nằm thằng liver mạnh trong hiệp 1 thì mình dự đoán trong hiệp 1 liver sẽ ăn với tỷ số là 2-0 còn tài á, thì anh em cứ vào cái mã tài gốc hiệp 1 luôn cho mình đó chủ yếu là anh em nằm hai cái mã kèo tài gốc nè và thêm hai cái mã kèo à, liver thì anh em nằm nhẹ thôi anh em chủ yếu nằm tài góc mạnh tay cho mình đó trong trận này chủ yếu là mạnh dễ đánh nhất là những cái mã kèo góc trong những cái trận cuối mùa này thì thằng liver nó muốn leo lên cái vị trí top 1 trên trận à, trên à, đấu trường của đi vị trí top 4 trên đấu trường ngoại hạng Anh thì anh em cần phải nằm mạnh tay vào tài góc liver thằng Nottingham Forest cũng muốn thủ để có thể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 nó hiệu quả hơn thì rất là nhiều anh em về nhắn tin cho mình anh em đang chơi ngoài qua thầu qua cò không mình phiên một anh em một câu chân thành là anh em nên đăng ký trang để anh em chơi anh em kiếm được cái lợi nhuận và anh em mới gỡ được những cái đồng vốn mà anh em đã thua trước đó thì đa số anh em đã tìm về tới mình thì anh em toàn là những người đã thua tha rất là nhiều rồi thì bởi vậy mình muốn hướng cho tất cả anh em một cái con đường để anh em gỡ chứ không phải là mình cho anh em kèo ra ngoài anh em đánh đánh cũng anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu thôi chứ anh em đâu có đánh được những cái mã kèo gốc đâu bởi vậy anh em nào mà muốn gỡ á thì anh em cứ làm theo những cái gì mà mình hướng dẫn tất cả anh em để anh em có thể gỡ một cái cách nhanh chóng nhất để anh em sắp cũng sắp hết mùa giải rồi anh em anh em mà không gỡ được kịp nữa thì anh em hết đường gỡ luôn nha thì ờ, những giải cỏ nó còn khó gỡ hơn những cái giải này nữa thì bởi vậy mình mới khuyên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em có thể chơi hiệu quả nhất thì à, đó là cái phần hướng dẫn của mình và cái phần nhận định của mình trong trận của thằng Liver và Nottingham Forest này thì anh em nào đang xem được cái video này thấy hay á để lại cho mình một bình luận và một lượt đăng ký kênh thì à, để anh em có thể nhận được video sau sớm nhất của mình còn anh em nào mà muốn vào nhóm của mình chơi hoặc là à, vào mình hướng dẫn đăng ký trang chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình đây là 0937072613 hoặc là telegram a cọc kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm mình để chơi được nhiều mã kèo hơn thì đến đây mình sẽ kết thúc video thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau